Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến cái phần mà chúng ta sửa cái sản phẩm mà uh, do quản trị post lên. Thế thì uh, hôm trước chúng ta đã làm đến đăng nhập rồi và uh, à, đã đăng sản phẩm thì hôm nay chúng ta làm một cái sửa. Thì các bạn chú ý là chúng ta vào cái phần uh, upload sản phẩm. Đấy, thì chúng ta vào shopping chúng ta sang phần upload sản phẩm chúng ta nhìn vào đây. Chúng ta thấy là phần upload sản phẩm của chúng ta đó. chúng ta nhìn thấy nhé ở ờ, đây tôi làm một cái kép có nghĩa là nếu sửa bằng đúng thì nó sẽ hiện ra những cái dữ liệu cũ Đấy, được đặt ở trong các uh, control box ở trong form còn nếu không nếu không thì nó lại nhập cái mới tức là control box của chúng ta sẽ không có cái gì cả ví dụ như input này vân vân hình ảnh cũng không có gì đấy nó chỉ hai phần thôi nếu không đây if else if else thì thì sẽ ra cái cái form đó còn ở dưới thì vẫn là cột mấy hàng của cái bảng thế là các bạn chú ý cho tôi là đây là ghi sản phẩm là nhập mới nhá chỗ này là form này là gọi ra một cái thủ tục mới khi mà chúng ta chọn action thì nó ra đây thế còn chỗ này thì nó sẽ ghi sản phẩm xưởng chúng ta đặt tên một cái tên là nó chỉ có thêm chữ xưởng đấy thêm chữ xưởng thì cái thư cái ờ, cái này của chúng ta sẽ trở vào trong router trong router đó ghi sản phẩm sửa cho các bạn nhìn nhé rồi các bạn nhìn đây ghi sản phẩm sửa đấy ghi sản phẩm sửa này đăng sản phẩm này ghi sản phẩm sửa này nhá chứ không còn nhập sản phẩm ghi sản phẩm đây là ghi sản phẩm thường còn đây là ghi sản phẩm xưởng thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái thử thủ tục là ghi sản phẩm xưởng chúng ta chọn public public function ghi sản phẩm sửa nhé ghi sản phẩm sửa viết liền luôn được Đấy, các bạn sẽ đây thế thì ghi sản phẩm sửa nó sẽ gọi ra như nào thì đây chúng ta ở router nhé Đó, ghi sản phẩm sửa bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhé Đó, chúng ta sẽ thử xem eco thầy cô uh, ghi so sửa đây là một câu lệnh để kiểm tra xem nó gọi đúng ra chưa gọi đúng ra chưa Đó. Thì bây giờ các bạn chọn chạy lên nhé à, tôi chọn local hot shopping trong sản phẩm đây đã vào phần gạo rau sạch nhé trong rau này đã có hai sản phẩm rồi bây giờ ta muốn sửa ta ấn xem nút này xem nó chạy ra không nhá Đó. này chạy ra đây bộ ta cho vào rau 5 6 7 8 9 để sửa này ghi vào đây ghi sau sửa để nó đã gọi cái hàm đấy ra rồi các bạn nhìn thấy nó gọi hàm ra rồi vậy thì ta sẽ xây dựng cái hàm này ta sẽ xây dựng này rồi bây giờ ta xóa nó đi nào bây giờ chúng ta sẽ lần lượt nhé tôi khai báo là ai ai item là một cái um, mã cũ của sản phẩm ta đặt nó như thế thì ta giữ lại cái cũ và ta thêm cái mới thì ta sẽ bằng request uh, get va get va là item cũ cô cũ thì cái này nó ở đâu cái này nó chính là ở chỗ này đây chính chỗ này em tôi chọn lên các bạn này đây tôi sẽ đặt tên một cái là item cốt cũ file item cốt cũ đây một cái hidden này tôi lấy cái cũ tôi giữ lại các bạn nhìn nhé các bạn không phải lo lắng các bạn cứ chọn kiểu hidden các bạn giữ cái item cốt cũ vậy còn item cốt mới đây à, cốt mới thì là cũ nó hiện ra mới ra xưởng thì xong thì nó một cái mới tức là đây chính là item cái cũ cốt cũ item cốt cũ nhá đây là cái cái hiện tại đúng không Đấy, cái này mà nó hiện ra cái cũ nhưng mà ta chưa sửa sửa xong thì nó mới về được Đấy, thì chúng ta chú ý thế vậy thì chúng ta sẽ phần vào đây nào bây giờ chúng ta tiếp tục này I đi kết lorry bằng zip request rồi chúng ta cho ghép ra Canva và chúng ta nhìn đây là ID category Đấy. bạn chờ tới bật bóng điện lên sáng ta là tiếp tục ai tầm kết ta lại tạo một viên mới nhá ai tầm cốt ai tầm cốt này ai tầm cốt này tôi cho là cốt mới bằng zip request get valid validate đó. À, chúng ta tiếp tục à, cho một cái cho item name item name item name là thấy tên của mặt hàng tên mặt hàng người ta khai trong bảng đấy đây là kiểm tra có đúng không Z square phẩy item tiếp theo item tốt vì quả đúng không bây giờ tôi chỉ làm đơn giản thế còn các bạn có thể làm theo các ký tự bên trong theo cái framework nó hướng dẫn các bạn có thể yêu cầu đúng ký tự như thế nào các bạn sử dụng Đấy. chúng ta chỉ cần làm đơn giản để cho nó kiểm tra Rồi, các bạn làm như thế nhá nếu mà đúng như này nếu đúng như này thì là nếu mà không đúng Đấy, không đúng nha nếu mà không đúng ta phải cho thêm cái này thì tôi sẽ đưa nó trở về trang trang xem sản phẩm tức là chúng ta sử dụng hàm redirect Đấy, chúng ta sẽ làm tôi sẽ làm cái tab đường dẫn bằng bay url Pháp là bằng đường bay URL nhé tức là nếu nó xem nó xong rồi tôi sẽ cho redirect là return redirect đấy xong các bạn tu vào đâu tu path trước chúng ta phải nối nối chuỗi path rồi các bạn chấm cho tôi chấm trên chúng ta ghi là nhập sản phẩm đưa về cái trang nhập sản phẩm Đó, à, nhập sản phẩm và chúng ta cho ở đây nối với à, với cái form với một cái biến là ID kết call đây đây nó đưa về đây thì các bạn thấy là direct của chúng ta uh, làm rất là tốt đúng không đây chỗ này nó phải nó khác với uh, à, PHP thuần Đấy. À, quay về đây thế còn bây giờ chúng ta sẽ làm lệnh nếu không nếu đúng đây là lệnh thật để làm thật và Đấy, à, nếu đúng nha các bạn cái là nếu chấp nhận được nếu sửa đúng Đấy, các bạn như chỗ này là nếu sửa đúng thì nó làm cái gì đầu tiên là sẽ lấy cái file ảnh file bằng zip compress get file đấy đây là inlet nha và tên file thì các bạn cho nó bằng tên file đấy các bạn cho bằng là file lấy ra cái thuộc tính name get name đó file xong các bạn lấy ra được cái thuộc tính name nhá rồi tiếp tục này đường dẫn đường dẫn đây là đường dẫn về cái chỗ thư mục upload này đây đó thư mục upload chỗ này nhé upload product thì tôi sẽ vào tức là tất cả những ảnh mà chúng ta tải nó sẽ được lưu vào đây lưu trong thư mục này còn nó truy xuất thì thông qua tên text ở trong à, kiểu kiểu text ở bên trong database thì các bạn sẽ cho nó vào bằng upload upload đó đấy các bạn chọn đây nên là chúng ta khi đánh dấu này thì cho dễ nhá kết thúc kiểm tra đúng chúng ta làm thế không đến mức nó nhầm lại mình lắm mình là chúng ta rất là khó cho lên đúng không các bạn Đấy, rồi bây giờ các bạn sẽ làm một lệnh kiểm tra file chuyển có đúng không file này Ivanic tức là nếu đúng và không phải file đã được chuyển dấu chấm than nhé và file Asmo đấy các bạn phải làm cái việc này Tức là nếu mà file đúng và file không phải file chưa được truyền thì chúng ta sẽ làm cái gì Đó. tôi xem nào đây là mu nếu file đúng đúng đây rồi cái này bỏ này đi một cái rồi ok thì nó sẽ chuyển vào file mô mô rồi chúng ta pass à, cái pass 1 là pass redirect nhé còn pass 2 là pass về về hình ảnh các bạn chờ chú ý cái phần pass trong vừa khai này upload này nó trừ ở đây nó mua vào đây chuyển cái ảnh của chúng ta vào đây Đấy, còn bây giờ là ta xử lý tên file hết cái phần chuyển rồi thì bây giờ ta phải lấy cái tên file đúng không ạ rồi ít mở ngoặc ra tên file nhé các bạn nhé tên file tôi khôn là tôi lấy từ lúc nó chưa chuyển đến lúc nó chuyển rồi thì nó mất là tôi sẽ lấy lúc nó chưa chuyển là tên file sau khi chuyển rồi tức là tên file được lưu vào biến đệm tên file tên file Đấy. mà nó khác rỗng tức là khác ký tự rỗng đúng không nếu tên file mà khác rỗng thì tức là file được đúng rồi đấy đấy nha dấu than và một cái này dấu bằng là dấu khác các bạn chú ý cho tôi đó nếu tên file khác rỗng rồi tôi ghi nếu tên file khác rộng là gọi là khác empty đấy nếu tên file khác rộng thì đường dẫn đầy đủ để lưu vào cơ sở dữ liệu ta đặt một cái đường dẫn là full full path bằng parts dùng part nhé à, tiếp theo này part là cái đây rồi upload đây rồi bây giờ nối thêm với tên file vào nữa à, các bạn hiểu chưa tên file là tôi lấy ra từ cái name này và tôi nối vào tên file chấm nối thêm một cái này phân cách thư mục và tên tập tin đấy các bạn làm như thế nhá đấy. phải phân cách thư cùng một tập tin và bây giờ cuối cùng là ta đã xong full pack là xong rồi bây giờ ta sẽ làm như là phần trên Đấy, ta cóp ở phía trên xuống các bạn chú ý cóp ở phía trên này xuống Đó. ta cóp ta lấy cái mạng này tra nhé cái này thừa tôi kệ nào full path đây full path là tên của cái ảnh của chúng ta bằng full path ở đây à, có rồi và bây giờ ta gọi cái thủ tục uh, gọi con trò về model để nó ra để nó làm với việc bây giờ cần controller nhé cần controller bắt đầu gọi cái model ra Đấy. thì chúng ta sẽ có gọi kia ra zip product order Đó. rồi bây giờ update và update sản phẩm update update này update bây giờ chúng ta sẽ có que và data phần que của chúng ta là chúng ta sẽ làm một cái mảng mảng này chúng ta chọn item code nhá item code đây tôi cho một cái mảng trực tiếp luôn phẩy ở đây là data nhé data là cái mảng này được truyền vào bây giờ cái que này que này bây giờ tôi cho là item code cũ tức là để nó bằng với cái item code cũ mình lấy ra mình đệm trong hidden rồi bây giờ mình lấy ra để mình làm điều kiện item code cũ item cũ Đấy. item code cũ được có ai cần cũ đây ờ, Rồi, ok Đấy. Rồi. và qua cái lệnh này nó sẽ update sản phẩm vào bây giờ chúng ta sẽ di chuyển nó về sau khi update xong thì hiện lên thư mục chúng ta ghi đường dẫn đường dẫn mới bằng đây và chúng ta cũng return tu các bạn nhìn thấy là một cái framework này rất là hay đúng không tu bây giờ chúng ta sẽ như là đường dẫn rồi Đấy, và chúng ta sẽ đi sang phần nhập sản phẩm nhập sản phẩm chúng ta chỗ này à, cái này dạ. nhập sản phẩm chúng ta chỗ này là ID Đấy rồi rồi bây giờ chúng ta thử nhá thử xem nó đúng nhá Đấy, chúng ta lấy cái ờ, tên file là biến đệm để lấy ra trước khi di chuyển vào thư mục và các bạn thân mến là ừ, vì tôi đang ghi cho nên là nó sẽ hơi chậm một chút vì nó, là cái phần mềm ghi nó chiếm nhiều nhiều trong bộ nhớ local shopping còn bình thường nếu mà nó chạy một mình nó thì rất là nhanh đây bây giờ ta vào xử loại rau nhé các bạn chú ý là đây là ta vào phần sửa sản phẩm của từng loại cái này để sau ta trang trí xong Đấy. rau trước nhá Ờ, sửa để ta kiểm tra xem phần rau cỏ đúng chưa đây rau này rau ba bốn năm to thứ nha bây giờ ta chọn sửa cái nào được sửa rau một hai ba bốn năm đi tôi cho chữ in thường thì chữ in hoa nhá rau rau đây là rau CR17 chẳng hạn đúng không rau sạch Đà Lạt thì bây giờ mình ghi là Nha Trang hoặc là bây giờ ghi này tức là đây chúng ta kiểm tra xem xem nó sửa thôi chúng ta không quan trọng nó là địa danh chúng ta ghi là rau sạch Nha Trang Đấy. kích thước ở đây là 20 kg sau này các bạn dùng cái này các bạn uh, có thể tạo ờ, bán hàng máy tính điện thoại vân vân thoải mái rồi chúng ta sẽ làm một cái quả là nhập chi tiết nữa nhiều ảnh Đấy. thì hôm nay chúng ta nhập cái này vào rồi ta ghi nhá chúng ta chú ý nhá lúc đấy là rau Đà Lạt này năm này rau một hai bốn ta ghi là đây nó đã sửa xong đấy, sửa xong các bạn nhìn thấy nó sửa sửa xong chưa đó ngon lành hình đào đúng không bây giờ chúng ta thử xem view của nó nhé rồi bây giờ chúng ta vào public lại chúng ta xem rau nó ra cái gì rau à, public rồi bây giờ chúng ta nhập vào rau nhé chưa có cái này hai cái này chúng ta sẽ làm sau để nó hiện lên cái sản phẩm rau ở đây là một cái form tôi đã tạo tức là một cái trang đã, đã tạo thì gồm có các slider như là chúng ta chưa đưa ảnh lên đây Đấy, chúng ta add to cart này rồi chúng ta đi theo này cái này chúng ta làm ở trong ờ, các bạn vào trong uh, Bootstrap Studio các bạn tạo nhé Đấy, thì các bạn gắn vào thì cái phần trang này tôi sẽ dạy xong trong bài sau dạy trong bài sau Đấy, dạy trong bài sau thì bây giờ hôm nay chúng ta đã làm được xong cái sửa tôi chúc các bạn có một buổi học cực kỳ thoải mái và hạnh phúc và các bạn theo dõi sát sao cái bài của tôi chúng ta chú ý chỗ nào không hiểu thì dừng video lại và ghi chi tiết vào Đó. tức là chúng ta sẽ tách cái phần ghi sửa và ghi mới riêng rẽ nhé ghi sản phẩm và ghi sản phẩm sửa chúng ta còn phải làm một cái thương làm một cái bài xóa nữa nhưng mà thôi hôm nay bài nó hơi dài tôi dừng ở đây chúc các bạn à, vui vẻ và hạnh phúc